Chào bạn và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gộp mẫu trên cái phần mềm này và tính toán các sự sai số giữa các mẫu. Đây chúng ta sử dụng phần mềm MI 4.7 và ba tool. Nhiên là tôi sẽ chọn file lên trước rồi. File lên trước. Mẫu phân loại thì tôi cũng đã phân loại tôi đã tô màu cho các màu rồi Đó, ví dụ như tôi sẽ tô màu cho đâu là giao thông đâu là thực vật đất, đất xây dựng đất khác và thủy hệ thì đó ta sẽ chấm cái khu vực đó và chấm càng nhiều tô càng nhiều thì nó sẽ chọn những cái điểm ảnh giống nhau thể hiện trên bản đồ ví dụ như là màu nước chẳng hạn tôi sẽ chọn là màu nó sáng chẳng hạn Đấy. còn những màu khác thì có thể là giao thông hoặc thủy hệ thì do tùy các bạn tô màu thôi Đây, như mọi người có thể nhìn thấy là sau khi thao tác thì tôi sẽ được có được cái file giữa giao thông là bao nhiêu, thực vật đất khác và thủy hệ là bao nhiêu. Người ấn vào Port Class cái này mọi người nên tua chậm lại để xem nó dễ hơn khi mà tôi thao tác thì rất là nhanh tôi đã xem hướng dẫn và làm khá nhiều rồi tôi chọn tất cả file từ file đầu đến file cuối ở đây tôi sẽ có được cái kết quả thì tôi đang loát thử xem những cái chức năng khác là gì loát thử tiếp Thế tôi sẽ loát lại cái file đầu tiên nhất cái file mà đã ghép ảnh xong rồi giữa hai ghép ảnh giữa hai quận huyện ta sẽ so sánh và chúng ta sẽ vào post location ở đây là những cái thông số mà nó thể hiện ở trên cái phần mềm thì nói chung là cái này cũng khá dễ thôi khi mà mọi người có thể đọc được hướng dẫn trong cái này thì mọi người cũng có thể xem tức là cái phần trăm diện tích tức là những cái ô pixel nhỏ nhỏ đấy thể hiện ví dụ như là đất nước hoặc thực vật thì nó sẽ thể hiện ở những cái ô pixel nhỏ nhỏ đó và nó tổng hợp những cái pixel lại thì nó sẽ tính toán được là rộng bao nhiêu km vuông